em kiểm tra cái quy trình lập lệnh sản xuất xuất kho nhập kho của chị nhá rồi và như em bảo là lệnh sản xuất lập trước sau đó là phía xuất kho nguyên vật liệu rồi đến nhập kho thành rồi. phẩm rồi đến bán hàng rồi. đúng không ở đây rồi. thì bán hàng thì chị có thể hạch toán trước hoặc sau cũng được ừ. căn cứ vào bán hàng để mình lập lệnh sản xuất thì trước tiên ừ. mình sẽ phải vào kho này này chị chọn cho em tổng hợp tồn kho này này 6 tháng đầu năm rồi ừ rồi kho là kho 155 là kho thành phẩm. Thành phẩm. Bây giờ rồi. kho thành phẩm của chị chị ừ, đang tách ra là nhiều kho đây đúng không? Đúng rồi, thành phẩm khác này. Rồi em cứ rồi. chọn hết tất cả đi. Những cái nào 155 rồi. em cứ chọn hết nhá. Rồi. Sau đó nhấn xem báo cáo này. Rồi. Là lúc này mình sẽ thấy được tổng hợp nhập xuất tồn kho thành phẩm Rồi. tường thì chị bán bao nhiêu thì chị sản xuất bấy nhiêu thôi không sản xuất ừ. thừa đúng không ừ. Chị này đây ví dụ như là nhập này xuất này tồn này thiếu à dương là thừa nó sản xuất có năm hai bao nhiêu nó xuất tận năm ba đấy đây này ví dụ như là thành phẩm này này chị ừ. À, xuất kho ra 5438, chị bán là 5438 đúng không rồi rồi. Mà lúc này chị nhập kho là có 5288. Nó vẫn còn nhưng tồn đầu. chị vẫn còn đang tồn đầu. Chị hiểu không? Rồi. Thế rồi, nên rồi. là ừ, nếu mà chị thấy tồn đầu ấy thì lúc này chị không nên sản xuất nhiều từng này nữa mà rồi. chị chỉ sản xuất bằng cái này trừ đi tồn đầu này thôi đúng không rồi nhập rồi. này chính là cái mà chị sản xuất đi này rồi rồi đúng rồi đúng không Đấy. nhưng mà nếu mà thừa thì à, thừa sao thì ấy? thôi không sao thừa thì không ừ. sao mình để tồn kho thôi không vấn đề gì nhưng rồi, rồi. chị phải biết được là tồn bao nhiêu không sang kỳ sau chị phải bán nó đi được chứ chị ừ. để ừ. tồn thằng này xong rồi mãi mãi mãi mãi về sau ấy chị không bán được ừ. chị không bán thì nó cứ tồn thì nó lại thành vô lý đúng không rồi ừ, ừ. thế ừ. nên là cái tồn này ấy, chị phải cân nhá theo rồi. em ấy trước tiên bây giờ mình chưa làm đến cuối năm thì mình chưa xác định tồn kho thành phẩm nhiều hoặc là mình chưa biết được là sang năm sau mình bán thành phẩm gì ấy thì ừ. trước tiên chị cứ bán từng nào thì chị sản xuất từng đó ừ. đó còn sau này đến cuối năm nếu mà chị thấy nó tồn kho nguyên vật liệu nhiều mình muốn giảm bớt cái kho nguyên vật liệu đi và mình tăng cái kho thành phẩm tồn kho thành phẩm lên để mục đích sang đầu năm sau mình bán những cái thành phẩm đấy thì lúc đó chị mới xuất kho sản xuất ra những cái thành phẩm mà chị sẽ bán đầu năm đấy Rồi. tức là tháng tháng 1 tháng 2 tháng 3 là chị đã biết được là đầu năm chị bán những cái nào rồi bởi vì báo cáo nó nộp là nộp vào tháng 3 cơ đúng không rồi thì chị biết rồi thì lúc đấy chị xuất ra chị sản xuất thêm thì như vậy nó vừa bớt kho đấy thành phẩm của chị lại vừa có tồn kho để chị bán cho năm sau đúng không rồi còn đâu bây giờ mình làm trong năm thì nên là đến đâu bán đến đấy hoặc là bán đến đâu thì sản xuất đến đấy rồi đấy là okay. đối với thành phẩm nên như thế ở đây thì em thấy có cái thì chị bán hết có cái thì chị để tồn đấy thì chị phải xem ừ. xem những cái thằng tồn đấy là năm sau hoặc là kỳ sau chị có bán không nếu rồi, mà kỳ rồi. sau chị không bán thì chị lại phải sửa lại lệnh sản xuất chị phải xóa cái phiếu xuất kho mà chị đã lập từ cái lệnh sản xuất đi rồi không được xuất hết đi xong rồi là mình sửa lại lệnh mình sẽ phải vào phân hệ kho này này rồi đây em giả sử như là cái lệnh này đi nó rồi. đang sản xuất cái này thừa đúng ra chị chỉ sản xuất là 500 đúng không nhưng mà ừ. chị lại chọn ờ, là 609 thế nếu rồi. như mà chị muốn giảm xuống 500 ấy thì chị phải tích vào cái phiếu hai cái phiếu tham chiếu này này phiếu nhập kho này này chị phải xóa Rồi. xóa nó đi bỏ ghi này xóa bớt lượng đi đúng không? không không không không chị bỏ ghi chị xóa hẳn cái chứng từ này đi rồi đấy bỏ ghi xóa hẳn nhá xong ừ. rồi ừ. ở cái lệnh sản xuất này chị lại tích vào cái phiếu này phiếu xuất kho này chị cũng lại bỏ ghi chị xóa hẳn cái phiếu này đi rồi không Đấy. Rồi, Xóa hẳn nó đi. Sau đó chị mới quay lại cái lệnh sản xuất này. Chị sửa lại cái thành phẩm này là về 500. Rồi. Sửa xong rồi chị lại thực hiện lập lại phiếu nhập và lập lại phiếu xuất. Rồi, rồi hiểu. Rồi. Đó là trong trường hợp đấy. Là nếu như mà có sự sai sót thì là như thế. Trường hợp tiếp theo là ví dụ như là trong quá trình mà chị lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu ra để sản xuất ấy. Nhưng mà nó ừ. có báo âm kho luôn không? Có Nếu, ờ, nó báo ờ, âm đấy. kho là chị xem ừ. luôn rồi đúng không? Đúng rồi, ngay em. Thế thì lúc đấy chị vào sổ chi tiết vật tư hàng hóa này. Đấy. Ừ. Căn chỉnh lại lượng nhập. Đúng rồi, chị phải chỉnh lại lượng của nó. Đây, ví dụ như là kho nguyên vật liệu năm hai từ 156 chuyển sang 152 đúng không? Chọn dạ, tất cả. Đây mình đang xem 152 đây. Bây giờ đây. là từ kho hàng hóa 156 nó chuyển sang kho nguyên kho 152 kho nguyên vật liệu. Đây thì Rồi. bây giờ em đang xem kho nguyên vật liệu đây này. Hôm nay đang hành hành toán cái xe à, xăng dầu lên đấy. Đây xem là có xem có nguyên vật liệu nào bị âm không này. Ừ, đúng rồi cái cái dầu này là nhập kho mà nó lưu trữ tại kho ấy xong bắt đầu nó mới ờ, phân chia cho từng người từng Đấy. xe trang một trang hai này đây là mã hàng do này ừ. thế em không thấy chuyển kho nhỉ chuyển kho của một năm mấy mấy cái liệu. vật liệu xuất ra sản xuất như là tôn tiết gì đây một năm tư hay là một năm mấy nhỉ một năm hai một năm năm ấy có phải là bên chị là mua nhôm theo các kiểu về là chị hành toán 156 không? Đúng rồi. Thế thì bây giờ chị phải chuyển từ 156 sang 152 đúng không? Thì chị mới xuất ra để ừ. sản xuất được. Đây nó chuyển kho có mỗi một cái này. Ừ. Mình phải xem xem nào. Bản thân là những cái vật tư đấy chị mua về là hàng hóa mà chị Rồi. cũng xuất ra để sản xuất ra thành Bán. phẩm thì chị ừ. phải xem xem họ có chuyển kho hay không. Cái thứ hai là chị phải xem xem cái phiếu xuất kho ấy họ xuất ra để sản xuất này này ừ. có phải đúng là hạch toán là một năm hai hay không đây. Đây, cái này là vào thẳng luôn đây này. Đó, nó vào, vào một năm tư này một năm sáu đối ứng một năm tư là không đúng này một năm sáu nó chỉ à? đối ứng với lại sáu ba hai ừ. một năm tư ấy thì nó phải đối ứng với 152, 153. Tính chất 152, 156 là nó như nhau nhưng khi mà mà chị xuất ra như thế này này thì không thể biết được đây nó là nguyên vật liệu hay nó là hàng hóa đúng không đúng rồi. thì phải chuyển từ kho 156 sang kho 152 như em đã bảo chị hôm nọ rồi đấy tức là cái hàng này nó về kho nhà mình bây giờ hiện tại như em nói bắt buộc nó phải chuyển từ kho hàng hóa sang kho nguyên vật liệu. liệu đúng rồi đúng rồi chứ nếu như mình có phải là mua thẳng từ bên kia về mà chuyển luôn vào kho nguyên liệu đâu đúng không đúng rồi em bảo nhá bên chị một cái mã tôn này nó vừa để sản xuất mà vừa để đúng bán rồi, hàng vừa để thương mại đúng rồi nó là thương mại nhiều hơn là sản xuất nên đúng rồi. chị ưu tiên chị khai báo mã này là hàng hóa là đúng rồi rồi đúng không nhưng rồi trong kỳ mình có phát sinh về sản xuất liên quan đến tôn này em ví dụ một rồi. mã thôi nhá liên quan ừ. đến tôn này thì chị ừ. phải chuyển từ kho 156 sang kho nguyên vật liệu. Khi mà chị xuất kho nguyên vật liệu ra để sản xuất thì lúc này chị mới hạch toán ở đây kho là kho nguyên vật liệu. Tài khoản nợ rồi. thì đúng rồi. Nhưng tài khoản rồi. có phải là 152. Như vậy khi mà chị tính giá thành nó mới phản ánh đúng bản chất của kế toán giá thành. Thứ nhất là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đúng không? Đây Rồi. chính là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Thứ hai là nhân công trực tiếp và Rồi. thứ ba là chi phí chung như là máy móc phân bổ công cụ khấu hao tài sản đấy đấy Rồi. thì như vậy nó mới phản ánh đúng tính chất của sản xuất và cái nữa hôm trước em bảo với chị là lưu ý mình hạch toán thông tư 133 nên khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ok chọn đúng rồi không sai bởi vì bây giờ cách này của chị chị phải thực hiện thêm một bước chuyển kho Đúng rồi. Đồng thời là sửa các cái phiếu xuất kho này, kho về kho nguyên vật liệu, tài khoản có rồi. là tài khoản 152. Chuyển cái kho này không phải kho hàng hóa nữa mà là vật liệu. Chính xác. Nguyên vật liệu. Kho nguyên vật liệu và tài khoản có là 152. Đúng, chính xác. Rồi chứ không phải là 156 nữa. Mở lại cái phiếu xuất kho này này. Đấy, xong rồi. rồi chuyển đúng bằng cái số lượng này. Rồi. Chuyển kho từ kho hàng hóa sang nguyên vật liệu đúng bằng cái số lượng này luôn trên từng rồi. cái số kho này luôn thì để ừ. tí cái kho nó không bị thừa ấy chị rồi rồi mọi người vật liệu không thừa ừ, ừ, ừ. và vào phân hệ kho để thực hiện chuyển kho nhá rồi em làm thử một cái chị xem nào đây này mai để bảo lại cái đứa này nó làm bây giờ là chị phải mở cái phiếu xuất kho đấy ra được chưa sau đó chị rồi. vào cái chuyển kho quy trình đây và đây chọn chuyển kho này đấy ở đây chị ghi cho em là xuất chuyển kho nội bộ này cái này hôm đó nói rồi mà rồi trợ xuất chuyển kho nội bộ này người vận chuyển là nhân viên nào diễn giải ghi là ừ. chuyển kho à. sản xuất rồi đấy xong rồi là chọn mã hàng này này đúng với cái mã nguyên vật liệu mà chị xuất kho ra ấy rồi ở cái phiếu xuất kho vừa nãy em mở ấy rồi thì chị đây này chị vào đây này chị mở cái phiếu xuất kho này ra này đây này ừ. ví dụ thế chị mở phiếu xuất ra xong rồi chị chọn đúng cái tên vật tư này đúng cái số lượng này ví dụ thế nha đấy điền nó vào kho là kho nguyên vật liệu và chuyển đúng sang rồi. cái tài khoản có là tài khoản 152 đúng không đúng rồi chính xác điền rồi. sang cái chuyển kho này rồi và điền số lượng đúng bằng cái số lượng trên cái phiếu xuất kho này thôi rồi được chưa và Rồi. ở đây thì xuất tại kho 156, kho hàng hóa, nhập tại Rồi. kho nguyên vật 152. liệu. Đúng rồi. Nợ ừ. 152 có 152 156. Có 154. 156. À, 152 156 đúng không? Đang chuyển kho mà. Rồi. Rồi. rồi. rồi. Sau đó vào các cái phiếu xuất kho này sửa bỏ ghi sửa lại chọn hết cái này về kho nguyên vật liệu tài rồi. khoản có 152 rồi đấy mới là đúng quy trình của nó ừ. một năm sáu không tham gia trong quá trình tính giá thành đấy đối với kho để tính giá thành thì bài hôm nay là chưa ổn chưa xong chưa đúng chưa đúng sai ờ, sai sai theo quy trình như hôm trước em bảo rồi chị phải nhớ ghi lại trước tiên đối với quy trình sản xuất này thứ nhất là hạch toán ừ. hóa đơn bán ra thành phẩm rồi bước 2 vào phân hệ kho rồi T tổng hợp tồn kho chọn kho thành phẩm tồn kho rồi rồi chọn kho thành phẩm chọn kho thành phẩm được chưa rồi rồi chọn kỳ báo cáo cần xem căn cứ vào cột số lượng xuất kho để lập lệnh sản xuất bước tiếp theo là lập lệnh sản xuất theo cái số lượng thành phẩm và vừa mình kiểm tra đấy rồi theo số lượng uh, sản phẩm mình ra yeah. Dạ. đúng rồi ừ. và bước tiếp theo là lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu từ lệnh lưu ý chọn kho nguyên vật liệu tài khoản kho 152 tiếp theo là lập phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh rồi rồi Bước tiếp theo là chuyển kho nguyên vật liệu. Tại sao em lại để chuyển kho trước cái phiếu xuất kho kia? Là bởi vì em muốn lấy cái số lượng xuất kho kia trước để em biết được nó là cần bao nhiêu ấy. Thì lúc đấy em chuyển Được. kho. Đúng không nhỉ? Sang kho nguyên vật liệu. Rồi. Mà để hạch toán được như thế thì mình sẽ phải cho phép xuất quá số lượng tồn ấy. Thì lúc đấy ừ. chị cất dữ liệu nó mới không bị báo chị ấy. Rồi. Bởi vì ở đây là mình đang làm ngược, tức là mình lập phiếu xuất kho, sau đó mới chuyển kho đúng không? Rồi. Thế mà chưa có chuyển kho mà mình xuất kho thì đương nhiên là phần mềm sẽ báo là không xuất được. Xuất kho xong thì mới chuyển kho à? Đây làm ngược đấy. Mục đích là ừ. để biết được là cần phải xuất bao nhiêu nguyên vật liệu đây Rồi. Để em chuyển đúng bằng cái từng đấy thôi. À rồi, chị hiểu rồi. Hiểu Tức là bây giờ tạm tính xuất kho trước, xong bắt đầu chuyển từ kho đúng kho rồi kho nguyên vật liệu sang kho ấy à, từ kho, kho hàng hóa ừ. sang nguyên vật liệu sau này như thế này chị sẽ chọn luôn cái chị sẽ không chọn qua kho hàng hóa nữa mà chị chọn thẳng luôn một kho nguyên vật liệu được không nhỉ không được chị ơi thế sau này chị xuất bán hàng hóa ấy cái mặt hàng ừ. đấy ấy chị lại phải chuyển từ kho nguyên vật liệu sang kho hàng hóa đấy à, yeah. À? thế nên là chị chỉ chị ưu tiên cái nào nhiều thì chị phải khai nó trước ví dụ rồi, như là rồi, cái mặt hàng đấy nó là hàng hóa nó bán nhiều hơn thì chị phải ưu tiên nó ừ rồi rồi chứ còn kiểu gì mà chị phải chuyển khó thường thường thì là quy trình như thế này thế nhưng mà bao giờ thì như cái bọn đây vừa rồi ấy, em biết không nào chị còn toàn phải trước ấy. nó làm mẹ bán hàng trước xuất kho bán hàng trước xong rồi làm lại sản xuất sau đúng rồi đấy hàng hóa đấy đang sửa kho mục hết cả người đây này đấy may nhà mình là tồn kho còn nhiều hàng nha nếu mà nhà khác là thôi chết dốc em ạ còn cái tính giá thành thì bắt buộc là nó phải cuối tháng nó bắt đầu nó mới chạy lên được đúng lên lãi lỗ của tháng đúng, đúng không ra giá thành chuẩn đúng không đúng. nhưng mà mình làm sao mình cứ căn để mình có lãi là được công ty của chị ấy nó chỉ ừ. cái quy trình sản xuất đấy là nó như thế rồi đúng không ừ. cái quy trình về thương mại ấy thì nó chỉ ừ. có mua vào và nó bán ra thì đơn giản có cái gì đâu có gì đâu à hôm qua hôm trước em bảo với chị là chị hướng dẫn chị cái à, ấy nhỉ chị cái mà để tức là như này này hiện tại bây giờ là như này nhá của chị vị như này em này à. có nhiều mã hàng hóa bây giờ lãi đến 4.000 một cân 5.000 một cân tự dưng nộp thuế VAT mức năm à, nhưng mà cái đấy ừ. nó lại làm vào cuối cùng sau khi mà chốt báo cáo tài chính ấy mà nếu à, à? như à? mà giá vốn của hàng hóa đó mà nó Đúng. đang thấp hơn doanh thu nhiều tức là lãi của chị gấp đôi hiểu Đúng. không rồi. Ừ. thì lúc đấy mình mới vào cái sổ chi tiết này này mình sửa ừ. rồi. giá vốn ta lại sửa lại được giá vốn à nhưng mà cái này nó sửa bằng tay nó sửa bằng tay chứ không phải ấy đâu sửa bằng tay thì bây giờ in bố nó hóa đơn ra cho người ta rồi nếu mình sửa thế thì bị sai không sao chị đấy là hóa đơn chị in cho người ta là hóa đơn bán ra nó phản ánh ừ. về doanh thu mà ừ. nó liên quan gì đến giá vốn đâu còn ở đây em đang sửa là em đang sửa giá vốn mà để cho ừ. nó ừ, cao lên gần bằng doanh thu mà công ty không bị lãi nhiều ấy chị à nhập bây nhập giờ nhá chị bán ra là 100 nhưng ừ. mà giá vốn của chị chị tính ra nó chỉ có 40 đúng rồi thì có phải chị đang lãi nhiều không đúng rồi cái 100 kia là chị không thể sửa được rồi bởi vì chị xuất hóa đơn ra rồi đúng, đúng không? rồi đúng rồi Ừ. Thế bây giờ chị chỉ còn các cách là chị sửa tăng giá vốn lên thôi để cho nó không bị lãi nhiều. Tăng, tăng giá vốn lên thì em bảo là bởi vì bình thường là chị tính giá vốn là tính theo phương pháp bình quân đúng không? Đúng rồi. Tự tính đúng không? Đúng rồi. Sau khi mà chị tính xong chị thấy giá vốn nó đang ít hơn doanh thu một nửa thì rồi. không còn chỉnh sửa gì nữa thì lúc này chị rồi. mới được sửa giá vốn. Rồi à. Hiểu không? thì rồi. lúc này chị mới sửa giá vốn thì chị phải sửa trên cái phiếu xuất kho ấy rồi à, nhầm đây là mua hàng và cái nào nó bán hàng cơ bán hàng đây. phân hệ bán hàng đấy đây xuất kho bán hàng đây rồi đấy đúng cái đấy đấy lãi nhiều đấy. chị uh, sang cái giá vốn Ô, ở à, đây mua hàng rồi rồi chị sang cái giá vốn này này ừ. chị thấy à, cái này là do chị chưa tính chị chưa tính nên nó chưa lên đơn giá vốn à rồi lúc đấy chị à, phải sửa bỏ nghi chị sửa rồi tự tay đánh giá vốn vào đúng rồi nhưng mà đánh đánh hết tất cả các phiếu nhập từ từ đầu năm rồi chứ không chỉ sửa giá vốn của hàng bán thôi nhé không phải sửa nhập kho rồi sửa bán là hàng bán Ừ, ừ nhưng mà sửa một số cái hay là như nào sửa đã sửa là phải sửa đồng đều nhau nhá ừ rồi thì khi đó chị mới đánh được cái thằng đơn giá vốn vào đây Đấy. Ừ. Chị đánh được đơn giá vốn vào đây thì là được ví dụ ở đây đang 22 ấy, chị tăng nó lên khoảng tầm ừ. 25 26 chẳng hạn đấy, chỉ tăng lên vài nghìn thôi chị ạ. Nhưng mà cần phải đảm bảo cái giá đấy nó phải xem xem nhau nhá. Đây này, ừ. ví dụ nhá, cái này xuất ra là chị tăng lên là 224 chẳng hạn rồi chị tăng lên là 24 438 24 rồi. 438 nhá thì đến cái ừ. hàng tiếp theo này này chị nó cũng phải tầm hoặc tầm 24 438 hoặc là 24 420 ờ, ví dụ xem xem rồi nào hiểu hiểu này 24 438 xong xuống này lại 20 là không được đâu nhá rồi là cùng bán hàng tại cái thời điểm gần gần giống nhau này này sửa rồi. nhưng mà mình phải sửa nó có cái cách sửa đấy rồi rồi ví dụ như chị ở đây chị đang mua vào là 22 đúng không ừ. thì chị sửa hết nó lên thành 24 ví dụ thế 24 rồi. bao nhiêu bao nhiêu đấy lẻ lẻ tí được không sao rồi nếu như mà ừ. chị sửa nó xem xem nhau còn đương nhiên đây ví dụ như chị mua vào là 22 đúng không mà chị ừ. sửa lên giá vốn là 50 ừ. thì có phải nhìn nó lộ không Đúng rồi. 22 thì chị tăng nó lên khoảng 23 nghìn thôi. Hiểu chưa? Rồi, rồi rồi hiểu rồi. Đây này vào cái tỷ chọn này này, vật tư hàng hóa này này. Rồi. Đáp, cho phép nhập đơn giá bằng tay này, nhấn vào cái có là rồi. được. Rồi, Thế ok hiểu. Thì đây tí nữa mình vào lại cái phía xuất con. Bây giờ nha, đây như hôm nay mình ngồi mình biết là cái quy trình với Hương ạ. À